Anh em đang căng sức Objection Cô em sexy trên điệp nhạc chất Bị cơn Objection Quẩy đám chạy người đã chơi Bị đổ lạ nay hơi Này đã Hold it Gì đã Hold it Hold it! đi 88 phần trăm Hold it đi 88 phần trăm Subscribe Hold it đi 88 phần trăm Subscribe Hold it 88 phần trăm Mày ngáo lắm bởi cái đấy tao Tới mượn, hãy chơi đồ này 88 phần trăm